sau những con đường quen ta đã vô tình đến là nụ cười em quấn quanh với giấc mơ nơi những ánh đèn sáng ta vây khung hình khác là bình yên cất sâu trong cuộc đời nhìn xem lần sau cuối là bao điều tiếc nuối tình yêu là thứ khiến em quên đi vài lần yếu đuối lặng nhìn giọt sương rơi chia đôi cơn mơ một thực tại kia không có em đợi chờ nhìn từng hạt mưa rơi bên hiên vỡ tan từng ký ức lỡ mang sao nỡ quên vội vàng ở bên anh thêm một đêm thôi một đêm thôi anh đã từng định nói nhưng rồi lại lặng im thôi lặng im thôi vì anh biết không thể trói buộc phía trước là bầu trời cao sâu sau khi những mơ ước thì chẳng được bao that. mình đã mời thực